Trời ơi, thật sự ra Phi Nhung đi hát chưa có bao giờ thấy một cái trường hợp nào như vậy nhưng mà rất là dễ thương cả cuộc đời của Phi Nhung sẽ không bao giờ quên và cả những đứa con của Phi Nhung cũng không bao giờ quên một cái cuộc mà hát mà cướp điện mà khán giả ngồi như vậy đợi đời ai biết chứ ngày mai ta sẽ ra sao cuộc sống là bao gì đâu không mất thương nhau người bà con thông cảm nha con người kia sống trong sang giàu anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao đời như chiếc lá ngày mai gió cuốn bay xa dù trước dù sau không không qua bạc tiền lời danh giờ đây bỏ nhau lành con tính dương dân tình mình anh em thua một người dân cài khóc không một, người dân đứng ngược lên đây khóc mà đôi khi con đôi khi con 不要再说了 một mẹ chớ hoài Hát Nhớ cha Những ngày thơ à, Anh em mình như thủ tục tình à, thầm Đến à, nơi know nhau đủ yêu rào trước đó sao này ai